cống hiến công việc gia đình thành hẳn một cái trục thì chúng ta sẽ nhận xét như sau các phương tiện phi ngôn ngữ trong sơ đồ có tác dụng khái quát hóa những mục tiêu cần đạt được của các lĩnh vực tài chính sở thích cống hiến công việc và gia đình trong tương lai với các mốc thời gian là 5 năm, 10 năm, 15 năm mỗi lĩnh vực sẽ có một mục tiêu khác nhau cần hoàn thành để cuối cùng về đích đúng không nhỉ? Đấy chính là tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ là khái quát hóa những mục tiêu cần đạt được của các lĩnh vực trong à, tôi của tương lai. À, sau đó tới nhận xét. Sơ đồ cho thấy bản kế hoạch rất rõ ràng, có mục tiêu cụ thể tiến bộ giúp người lập kế hoạch tập trung phấn đấu xây dựng sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống. Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng ở đây hết sức hợp lý, ngắn gọn và dễ hiểu. Câu 2. Tưởng tượng về cuộc sống của bạn trong 30-40 năm tới và trực quan hóa những tưởng tượng đó bằng các phương tiện phi ngôn ngữ. Gợi ý, xác định các thông tin cần trình bày mục đích của bạn trong cuộc đời những thời điểm quan trọng và những điều bạn đạt được ở mỗi thời điểm những lựa chọn và ngã rẽ xác định loại biểu đồ sơ đồ phù hợp để biểu đạt thông tin sử dụng các hình ảnh màu sắc đường nét số liệu để cụ thể hóa trực quan hóa các thông tin Ví dụ chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống trong 30 40 năm tới theo cái trục thời gian như sau. Năm 2032, năm tuổi, học xong đại học và đi làm. Năm 2042, nghĩa là 10 năm sau, 3 năm tuổi thì đi làm, có gia đình. Năm 2052, năm tuổi thì mở cơ sở kinh doanh từ số vốn tích lũy sau khi đi làm đúng không nhỉ? Đến năm 2057, 50 tuổi thì trở thành tổng giám đốc. Năm 2062, 5 năm tuổi thì là một người truyền cảm hứng cho những người khác. Đây là ví dụ thôi. Còn chúng ta cũng có thể vẽ à, sơ đồ hình tròn vòng quanh đúng không nhỉ? Đấy. Thế rồi thì à, vẽ sơ đồ hình cây vân vân. Câu 3, Thiết kế một biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên các thông tin trong đoạn trích sau. Một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời, một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta, một cái đồng hồ có thông tin về thời gian trong ngày, gió mang thông tin về một trận bão đang ập đến, virus cảm lạnh có thông tin về tính dễ tổn thương của cái mũi tôi, DNA trong tế bào chúng ta chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng ta, về cái đã làm cho tôi giống với cha của mình. Và não của tôi tràn ngập những thông tin được tích lũy từ trải nghiệm của tôi, Carlo Rovelli, về chính chúng ta. Gợi ý chúng ta xác định mục đích giao tiếp, lựa chọn các thông tin cần trực quan hóa thành biểu đồ sơ đồ, lựa chọn loại biểu đồ sơ đồ phù hợp ở đây cô có một số những gợi ý cho các em à, ví dụ như cho các cái sơ đồ tư duy về thông tin đám mây này tia sét này à, thời gian này DNA này não này vân vân chúng ta có thể vẽ như này cũng được Đấy, hoặc sơ đồ như sau. Hoặc chúng ta có thể tham khảo các dạng về biểu đồ tròn, biểu đồ thời gian, sơ đồ ven, sơ đồ cây. Đấy. Và bây giờ là sơ đồ hoàn thiện mà cô lựa chọn. Đấy. Não chứa tất cả các thông tin về DNA, DNA thì truyền đến cái mã di truyền, đồng hồ thì thời gian, tia sáng thì màu sắc, gió thì bão, giọt mưa thì là đám mây, đúng không nhỉ? Thế thì à, chúng ta có thể tham khảo cái sơ đồ này, hoặc chúng ta có thể tự vẽ sơ đồ khác, sơ đồ cái cây đúng không nhỉ? Hoặc là sơ đồ thời gian, trục thẳng đấy, sau đó ta đưa lên đưa xuống những cái thông tin